Xin chào tất cả anh em Hôm nay tôi muốn ờ, chia sẻ với lại ờ, anh em một cái cách chơi tài xỉu đánh tài xỉu hoàn toàn là không cần dùng đến những cái đồ công chuyện đồ có tang như là dĩa khiển này hay là ờ, còn gọi là dĩa bấm hoặc là hột nam châm hay là nắp hai chiều hai cực hay là hột báo tất cả những cái đồ đó tất nhiên nó có tang hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh em về một cái cách lắc hột tài xỉu hoàn toàn không tang áp dụng cho những anh em nào đi những cái sòng những cái đấu trường lớn có thể sử dụng cái bộ hột này vào và giống nó giống như hột đua 5 năm khi chúng ta lắc nó sẽ đi theo chiều hướng chén tài chén xỉu hột đi rất là đều nó sẽ không đứng lâu không nghiêng về bên nào cả về à, cái bộ hột này tôi gọi nó là hột tài xỉu nhẹ nhẹ là sao có nghĩa là khi lắc chúng ta không cần lắc mạnh tay mà lắc nhẹ thôi thì nó sẽ đi theo ý của chúng ta về những cái bộ hột tài xỉu mà có tang có nam châm hoặc là bị dính bị hít thì cái chuyện điều khiển hột theo ý của chúng ta nó là chuyện bình thường nhưng mà với một cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang không dính không hít mà có thể làm được điều đó thì đấy mới là vấn đề cần phải nói tới thì tránh là mất thời gian của anh em giờ tôi sẽ thử qua cái bộ hột này đây trên này nó có hai bộ hột một bộ hột là hột 500 và một bộ nó là hột không tang hay còn gọi là hột nhẹ đây anh em nhìn hột nào mà có tang nó đã có nam châm nó đã bị dính ở đây rồi còn dĩa và nắp hoàn toàn bình thường không dính không hít Đó. về cái ưu điểm của cái bộ hột này là khi lắc bình thường thì nó sẽ đi theo chiều hướng gọi là như hột đua 5 năm chén tài chén xỉu và còn một điều nữa là chúng ta có thể giữ hột có thể giữ tài giữ xỉu theo ý của chúng ta còn về phần à, dọi đèn và ngâm nước muối thì hoàn toàn không có gì Vậy tôi sẽ dọi đèn cho anh em xem và tiếp theo tôi sẽ à, ngâm nước muối tôi sẽ soi thử bộ hột này đây, đây là mặt nhất à, mặt nhị và mặt tứ này tôi sẽ soi thử ba cái mặt ngũ Đấy. anh em nhìn hột này. rất là trong rất là đẹp nhé hoàn toàn không có gì cả Đó. cái khâu tiếp theo tôi sẽ ngâm qua nước muối đây anh em nhìn hột nổi hoàn toàn bình thường nó không nghiêng về mặt nào cả tất cả các mặt đều đi đều nhất nhị tam tứ ngũ lục đều nổi hết nổi đều luôn Đấy. nó không nghiêng về mặt ngũ hay là mặt lục hay là mặt nhất mặt nhị mà hột thì rất là đều khi sử dụng cái bộ hột tài xỉu ờ, nhẹ này chúng ta có thể giữ tài giữ xỉu theo ý của chúng ta nhiều anh em cũng ờ, gọi điện hỏi tôi bảo là có thể giữ được 10 chén hay là 20 chén không thì tôi nói luôn với anh em cái đấy à, thật sự là không thể được nếu như anh em nào giữ tốt thì cũng được khoảng 5 cho đến 7 cây còn không thì cũng khoảng 4 đến 5 cây bây giờ tôi ờ, sẽ lắc thử cho anh em xem còn một điều nữa cái bộ hột này thì khi nào anh em cần sở hữu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây nhé về cái phần ờ, test và thử hột anh em nào ở xa tôi sẽ gửi hột về cho anh em và bao cho anh em test thử trước khi thanh toán tiền anh em cứ yên tâm bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem trước tiên tôi sẽ giữ tài và giữ xỉu tiếp tục đó là tôi sẽ lắc cho hột đi chèn tài chèn xỉu đó chèn trước tài bây giờ vẫn là tài này tiếp tục vẫn là tài vẫn là tài nữa anh em nhé tài 11 này vẫn là tài A45 tại 12 bây giờ sang trận xỉu rồi à? vậy nó là xỉu 8 tôi sẽ giữ xỉu Đó, 225 này. tiếp tục giữ xỉu nữa 234 này, xỉu 9 tôi giữ thêm chân xỉu nữa nhé 234 xỉu 9 tiếp 134 xỉu 8 này, tiếp tục giữ xỉu 136 xỉu 10 thêm chén xỉu nữa Đó. bây giờ nó sang một chén tài tài 186 à, tài đây là trường hợp chén phản bây giờ tôi sẽ lắc từ tài qua xỉu có nghĩa là lắc chén đi chén tài chén xỉu đó bây giờ xuống xỉu chiều 9 nữa tôi lắc qua tài đó, 246 tài 12 đúng chưa bây giờ tôi lại đưa xuống xỉu 135 hột vẫn quay trên dĩa anh em nhé xỉu 9 rồi tôi lắc qua tài 335 tài 11 tôi đưa xuống xỉu Đấy, 124 này xỉu 7 này, tôi lại đưa qua tài Đó, 662 giờ tôi lại đưa xuống xỉu Đó, 123 khi cái sử dụng cái bộ hột này anh em không nên lắc mạnh tay tôi sẽ thử cho anh em một hạt chén với những cái hột thì hột nó nhỏ như này ví dụ một một hai này anh em không cần lắc mạnh tay lắc nhẹ là hột nó đã đi rồi đó đúng chưa xuống xỉu luôn này xỉu được qua tài xỉu Đây, rất đơn giản đúng không không hề khó một chút nào Đấy. như chén này tôi khẳng định 100 trăm là qua tải bởi vì sao nhìn thì rất là nghĩ mọi người sẽ nghĩ là hột đang đứng đang giữ hột nhưng thực tế tôi đã lắc đi rồi đó 245 tiếp tục đó, vẫn là tài rồi vẫn là tài tôi sẽ lắc xuống xỉu rồi nó năm anh em thấy nào rất là hiệu quả đúng không còn về hột thì bao cho anh em rất rất là đẹp đó. hoàn toàn không tăng tích gì cả hột thì bo rất là đều và đường góc rất là đẹp hột đi đều 5 năm không nghiêng về bất kỳ bên nào và điều đặc biệt chúng ta có thể giữ hột được giữ tài giữ xỉu đây anh em nhìn hột rất là đẹp nhé. Đó thì à, anh em nào cần tìm hiểu tư vấn có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây một lần nữa xin cảm ơn tất cả